chính đội bóng đó đã luôn vất vả chiến đấu để trụ hạng suốt từ năm 2018 cho đến nay. Nhưng giờ đây, họ đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên kể từ khi trở lại sân chơi V-League có một vị trí trong top 6. Đội bóng đó là Nam Định, tập thể của những người khôn nhà. Và nay đã phần nào bớt dại trợ Tiếng còi kết thúc trận đấu tại sân Vinh của trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã vang lên. Và đây là thời điểm mà trận đấu trên sân Lạch Chay cũng đã khép lại với chiến thắng chỉ 4-2 dành cho Quảng Nam. Cùng với kết quả hòa một đều của Nam Định trên sân của sông Lam Nghệ An thì cả Dược Nam Hà Nam Định và Quảng Nam đều có 18 điểm. Tuy nhiên Quảng Nam là đội phải xuống hạng do họ có hiệu số bàn thắng bại kém hơn Kết thúc V-League 2020 ở vị trí thứ 13, Nam Định chứng kiến sự chia tay của hàng loạt công thần. Trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ sau khi trở lại vai trò thuyền trưởng đội bóng đã chia tay tới 10 cầu thủ, mà 7 trong số đó là nhân tố quan trọng, bao gồm Rafael Sơn, Thiago Santos, Tony Abaji, Đỗ Melo cùng ba nội binh Sĩ Minh, Quốc Hường và Mạnh Cường. Họ là những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất và cũng ra sân nhiều nhất cho đội bóng Thành Nam ở V-League mùa trước. Người đi thì có tới 10, nhưng số đến thì chỉ được một nửa và cũng kém tên tuổi hơn những người cũ. Đó là Rodrigo Diaz từ đội bóng phải xuống hạng Quảng Nam, là cựu cầu thủ của Thanh Hóa Gramos Putai, trung vệ người Brazil Wesley và bộ đôi võ lý Hồ Văn Tú. Và cũng chỉ sau hai vòng đấu, Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ tiếp tục thay Ramos Utai bằng Usukonan, một cuộc chia tay không hề êm đẹp và tốn nhiều giấy mực của báo chí. Tiếp tới đây chúng tôi sẽ thay ờ, chỗ Ramos để mà phục vụ cho cái hàng công nó được tốt hơn. Không chấn thương mà tập luyện thì không thấy đau mà uh, massage chấn thương với bác sĩ kiểm tra cũng không có vấn đề gì nhưng mà anh ta mà không có cái tâm lý sẵn sàng cho trận đấu này. hành trình của Nam Định ở V-League 2021 bắt đầu với chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước đội Á quân mùa trước câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng như câu nói, ngày vui ngắn chẳng tới gang. Đội bóng này để thua liên tiếp 3 vòng đấu sau đó và phải đến khi trở về sân nhà tiếp đón Top Bình Định, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ mới lại được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Chúng tôi đã vượt qua được cái trận đấu hôm nay, vượt qua được chính bản thân các cầu thủ về mặt tâm lý thì tôi nghĩ là những vòng đấu tiếp theo thì các cháu sẽ làm rất là tốt bởi vì ờ, Nam Định chúng tôi là trẻ nhưng mà cái tinh thần rất là tuyệt vời. Tôi hy vọng là các cháu là sẽ làm tốt những cái trận đấu trên sân khách cũng như là quay về trên sân nhà. Và nếu muốn tìm ra điểm khác biệt giữa Dược Nam Hà Nam Định ở V-League 2020 và Nam Định sau vòng 12 của V-League 2021 thì điều đó không chỉ nằm ở cái tên được rút gọn mà còn nằm ở kết quả có được trên sân khách. So với 12 vòng đấu đầu mùa trước, thành tích sân khách của Nam Định năm nay tốt hơn hẳn. Thầy cho huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ để thua ít hơn và cũng có được tới hai chiến thắng, trong đó 3 điểm có được trước câu lạc bộ Sài Gòn ở vòng 6, chính là thắng lợi đầu tiên khi xa nhà sau gần 2 năm của Nam Định. Trong 2 năm đó, đội bóng Thành Nam làm khách tới 25 lần, hòa 6 và thua tới 19. Bọn em đá sân khách thì trận thắng gần ờ, đây nhất là chắc vào tháng 10 năm 2018. Thì ờ, với ờ, những chiến thắng gần đây thì bọn em cảm thấy tự tin hơn và khá hứng thú với những khách tiếp theo. Khép lại 12 vòng đấu ở V-League, Nam Định đang tạm xếp thứ tư với 6 chiến thắng và có được 18 điểm. Thứ hạng và điểm số của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ hiện tại cũng là những chỉ số tốt nhất của đội bóng Thành Nam kể từ khi họ trở lại V-League. Nhưng vẫn còn một vòng đấu 13 ở phía trước. Nam Định có lợi thế sân nhà khi tiếp đón SCB Đà Nẵng. Nhưng thầy Sĩ và các học trò hiểu rằng họ cần phải rất tập trung bởi 30 chưa phải là Tết và một thất bại rất có thể sẽ khiến công sức họ bỏ ra sau 12 vòng đấu trở thành công cốc. Sau khi vòng đấu thứ 13 phải lùi lại vì dịch bệnh, ban huấn luyện Nam Định đã cho các cầu thủ nghỉ 10 ngày và hội quân trở lại từ ngày 17 tháng 5, tức là sớm hơn gần 2 tuần so với đối thủ tới từ sông Hàn. Với việc đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup và có thể phải cách ly khi trở về từ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, cộng thêm quãng thời gian tương tự cho ba đội Việt theo, câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Sài Gòn tham dự cúp châu lục. V-League nhiều nhất chỉ có thể trở lại từ cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, tức là tính ra huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ sẽ có khoảng 2 tháng rưỡi để rèn quân. Chúng tôi tập trung trở lại là một là để kiểm soát tất cả các cầu thủ của mình bởi vì chúng tôi ờ, trong cái quá trình là chúng tôi tập trung trở lại là chúng tôi tập ở tại đại bản doanh của mình trong vòng là hết cái, cái tháng năm này và khi ờ, tình hình dịch bệnh mà đã ổn một số những cái địa điểm mà thích hợp mà chúng tôi ờ, đến và để mà tập huấn cho cái chặng đường tiếp theo ấy, thì chung, lúc đây chúng tôi mới tính tiếp Nam Định đang xếp thứ tư, nhưng thực tế, số điểm mà thầy sĩ và các học trò đang có được chưa đảm bảo cho họ một vị trí kết thúc giai đoạn 1 trong top 6. Cuộc đua vào nhóm đã chắc chắn trụ hạng lúc này có sự cạnh tranh của 10 đội. SCB Đà Nẵng bắt buộc phải thắng để nuôi hy vọng, trong khi với Nam Định, một kết quả hòa trên lý thuyết cũng không phải là một lựa chọn có tính an toàn cao. Chúng tôi là muốn chúng tôi có 3 điểm để chúng tôi tự quyết cái việc của chúng tôi chứ không phải là chúng tôi có một điểm. Nếu có một điểm thì chúng tôi vẫn cứ phải chờ đợi các cái trận đấu khác. Nên vâng, chính vì thế với cái sự quyết tâm của chúng tôi và cái sự chuẩn bị của chúng tôi chơi trận đấu đó là chúng tôi bằng mọi giá để chúng tôi có được 3 điểm để chúng tôi tự quyết về cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái vị trí của của đội bóng của chúng tôi. Trước khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải tạm đóng băng, câu lạc bộ Nam Định đã có thêm 4 sự bổ sung mới, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của người cũ Lê Văn Phú. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ cũng tạo điều kiện để võ lý ra đi, tìm kiếm cơ hội ra sân ở một đội bóng khác. Thực tế thì ờ, với đội tôi nói về đá tốt thì là chưa đúng. Ờ, nói nói rõ về mặt chuyên môn thì được cái là cái tinh thần và các cháu chạy nhiều và gây áp lực cho đối phương thì cái đấy làm tốt nhưng mà cái lúc mà khi giành lại bóng thì chưa tốt nên là chúng tôi cái thời gian à, hai tháng rưỡi này là chúng tôi à, ngoài cái việc tập thể lực chúng tôi sẽ lòn vào những cái việc mà chúng tôi tập nhiều về cái cái cái, cái tổ chức phòng ngự. Yeah, the first time he met me say you are welcome. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã mời tôi trở lại đây. Ông ấy hy vọng tôi sẽ hỗ trợ thêm kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Trong các buổi tập trên sân, tôi cũng thường chỉ cho họ cần phải làm thế này, đứng chỗ kia. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để giúp đội bóng vào top 6. That's why now you see the defenders are doing good for Namdi team. Một người đến từ đội bóng phải xuống hạng. Người còn lại chỉ là giải pháp thay thế. Nhưng từ vị thế bị đánh giá thấp, bộ đôi tiền đạo Rodrigo Diaz và Usukunan lại đang chơi thăng hoa và khiến người hâm mộ Nam Định không cảm thấy nuối tiếc khi chia tay cặp Rafaelson Domelo Cùng với Văn Toàn của Hoàng Anh Gia Lai, Rodrigo và Conan chính là những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất với 7 pha lập công sau 12 vòng đấu của V-League 2021. Với Rodrigo là một cầu thủ là đá là uh, tương đối là đồng đội đấy, và chính hai bạn đấy cái khai thác được với nhau Đấy, và những cái yêu cầu của huấn luyện viên đề ra thì các bạn ấy thực hiện rất là tốt và cầu thủ như cô Lan thì là cái cầu thủ đã đã từng trải và có kinh nghiệm rồi cho nên là anh ta đọc tình huống và đọc cái điểm mạnh của bạn mình là Rodrigo ấy và đọc những các cái vị trí để anh ta chọn thì đấy là những cái mà cái điểm mà hai cầu thủ này nhanh chóng hòa nhập được với nhau. Mùa trước tôi dính chấn thương nên mọi thứ khá khó khăn, không chỉ cho cả tôi mà còn cả đội Quảng Nam. Mùa này cơ thể tôi ổn hơn và lúc này tôi cảm thấy mình rất sung sức. Tôi vui vì Nam Định đang nằm trong top 6, nhưng chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Tôi rất thích đá cùng với cô Nan và thật may chúng tôi chơi ăn ý với nhau. Anh ấy hỗ trợ tôi rất nhiều. Hy vọng chúng tôi sẽ cùng ghi thêm nhiều bàn nữa cho Nam Định. In Istanbul, we are trying our best. Khi tôi đến câu lạc bộ, tôi và Rodrigo đã nói chuyện để hiểu nhau hơn. Chúng tôi cũng thường giúp đỡ nhau bên ngoài sân cỏ. Còn khi ra sân, mỗi người đều luôn cố gắng cho mục tiêu chung là giành 3 điểm. Huấn luyện viên cũng yêu cầu mọi người chơi theo cách của Rodrigo và tôi thấy ổn với điều đó. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi. Nam Định có những cổ động viên tuyệt vời, có lẽ là số 1 ở V-League. Họ khiến tôi tự nhủ phải nỗ lực hết sức khi bước ra sân. Còn về lối chơi, Tôi nghĩ huấn luyện viên đã truyền đạt cho các đồng đội làm thế nào để phối hợp ăn ý với tôi. Họ hỗ trợ tôi nhiều và tôi cố gắng để đáp lại điều đó. Tôi vui với việc đã thi được 7 bàn, nhưng sẽ càng vui hơn nếu Nam Định vào top 6. Đội bóng chưa có được thứ hạng cao thế này và bây giờ chúng tôi đang có cơ hội lớn để làm được điều đó. Nếu tóm tắt cuộc sống ở Nam Định trong một từ, thì từ tôi chọn là hạnh phúc. Bởi khi bạn cảm thấy hạnh phúc, bạn có thể làm được mọi điều mình hướng đến.